và cái đường cầu đà lui tuần nó chuẩn hơn anh em nhé để giúp đỡ được mọi người nhiều hơn thì hôm trước cái buổi đường cầu đà của chúng ta từ ngày chủ nhật này anh em này thì à, mình có chia sẻ cho em về cái tứ thủ đề của chúng ta là 535 và 585 lót con 030 và 080 và cái chạm 5 cứng thì ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta thì à, về con 03 anh em nhé thì chúng ta đã ăn được con 03 là con nót anh em ạ quá là tuyệt vời rồi thì uh, anh em nào mà đánh cái đề lôi tuần này của mình mà đánh cái chạm lam cứng và lót hai bốn con này thì chúng ta đã ăn được con 03 và đôi anh em nào mà xem mà tua qua thì chúng ta thì không ăn được anh em nhé đó thì cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em là từ ngày chủ nhật đúng không ạ 15 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 thì ngày hôm qua là ngày 19 thì à, nó đã ra được con 03 thì cái tứ thủ đề của mình là 535 và 585 mà cái chạm 5 thì nó vẫn chưa ra thế anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta cố nuôi lốt trong vòng hai hôm nữa cho mình anh em nhé hôm nay và ngày mai thì ngày hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được con nót là con 03 à, thôi thì cũng quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta anh em nhé tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình đó thì à, mình chia sẻ cho anh em thì anh em nào mà kiểu như anh em mình tua một phát xuống đến cái bảng chốt số thì chúng ta sẽ không biết được phải không ạ đó thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta thôi chúng ta đã chiến thắng được con đề 03 anh em nhé thì đây là cái đường cầu đề chủ nhật và cái đường cầu đề thứ tư của chúng ta đây là cái chạm 8 thì chạm 8 của chúng ta thì vẫn chưa ra thì cái cặp lô 1881 này thì hôm nay là cái ngày cuối thì mình vẫn khuyên anh em là vào con 18 này hơn anh em nhé vào con 18 này hơn đó thì mình cũng mong muốn là trong buổi chiều ngày hôm nay cái cặp 1881 thì nó ra khá là đẹp con 18 này khung đúng ngày 3 luôn anh em ạ thì anh em nào mà đang nuôi thì chiều nay chúng ta có thể là vào được cho mình và kết hợp với cái chạm 8 nuôi đề anh em nhé thì cũng quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em trên kênh chúng ta thì ở trên Zalo thì anh em nào muốn giao lưu với lại à, thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em có thể là lên kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình. Thì ở trên Zalo thì chốt cho anh em là một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số, tỷ lệ ăn rất chi là cao đó thì như ngày hôm qua thì mình bắt cho anh em là cái bộ đề 03 thì cũng có con 03 ở đây và cái dàn đề của chúng ta bạch thủ lô 27 đó thì tất cả anh em đều chung một số thì anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu với mình thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình thì mình sẽ thu phí là 500k là theo kênh mãi mãi anh em nhé theo kênh mãi mãi đó anh em nào mà không thích thì chúng ta có thể là tham khảo ở trên kênh hoặc chúng ta đi kênh khác đỡ mất cái thời gian của nhau anh em nhé vào Zalo thì sẽ đảm bảo cho anh em hơn và chúng ta đánh đều hàng ngày chứ không phải lui niếc gì anh em nhé rồi ok thì anh em cũng để ý đây cho mình thì trong buổi ừ, sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề 8 số để chúng ta lui đến thứ sáu tuần sau Đường cầu này chạy từ ngày 22 tháng 7 này. Ở giải 3. Chúng ta lấy con số đầu tiên, bộ số thứ 6 và con số thứ 3. Bộ số thứ 3 giải 3 này, hai con này chúng ta ghép vào với nhau cho mình thì chúng ta có bộ đề 03 này Đề lui tuần Thứ sáu anh em nhé Bộ đề 03 Bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này Và 585 để chúng ta nuôi tuần anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em thứ sáu ngày 22 tháng 7 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba sang ngày thứ tư ngày 26 tháng 7 đề về 58 thì chúng ta đã ăn được con đề 58 này trong bộ đề 03 phải không ạ khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần cho mình thứ tư này thứ năm này thứ sáu ngày 29 tháng 7 đề về 03 thì chúng ta cũng ăn được con đề 03 này trong bộ đề 03 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 13 này Bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 này, 181 này, 636 này và 686. Để chúng ta nuôi tuần thứ 6 ngày 29 tháng 7 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này. Ngày thứ tư. Sang ngày thứ 5 Đề về 86 thì chúng ta đã ăn được con đề 86 này trong bộ đề 13 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ 6 tuần cho mình. Thứ 5 này. Thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 đề về 13 thì chúng ta lại ăn được con đề 13 này. Trong bộ đề 13. Đa phần mình test thì là nó ăn toàn ăn ngày thứ 5 và ngày thứ 6 anh em nhé. Ăn ngày 5 ngày thứ 6 tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 04 này bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 090 545 và 595 để chúng ta lui tuần thứ sáu ngày mùng 5 tháng 8 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 95 thì chúng ta đã ăn được con đề 95 này trong bộ đề 04 này tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư này thứ năm này thứ sáu ngày 12 tháng 8 này anh em này thứ sáu ngày 12 tháng 8 thì chúng ta có bộ đề 23 anh em nhé bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta lần lượt là 232 này 282 này 737 này và 787 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày 12 tháng 8 ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư sang ngày thứ năm đề về 82 thì chúng ta đã ăn được con đề 82 này trong bộ đề 23 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ sáu hàng tuần cho mình thứ năm này thì cái tuần này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 12 anh em nhé bộ đề 12 bộ đệm 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này và 676 để chúng ta lui tuần đến thứ sáu tuần sau anh em nhé anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi thì cái tuần này thì mình sẽ bắt cho em là cái bộ đề 12 thì chúng ta chỉ vào 8 số này thôi anh em nhé 8 số này anh em nào mà kết 8 số này thì chúng ta có thể lui được cho mình về cái đường cầu ờ, lô khung ngày hôm nay thì mình sẽ đi chỉ cầu cho anh em về một cái đường cầu bạch thủ anh em để ý luôn đây cho mình đường cầu Bạch Thủ lô khung 3 ngày này. Ngày 22 tháng 7 này ở giải đặc biệt và giải nhất anh em ghép từ dưới lên cho mình lô khung 3 ngày bạch thủ lô 73 lót 37 anh em nhé mình sẽ test cho anh em thứ sáu chơi cho thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con ba bảy ba này thì chúng ta ăn bạch thủ anh em nhé bạch thủ luôn khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần cho mình Tiếp tục thứ sáu ngày 29 tháng 7 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 63 này. Lót 36 để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày thứ bảy thì chúng ta không ăn được sang ngày chủ nhật thì chúng ta đã ăn được con 63 này anh em này 63 của chúng ta về giải 3 này khi ăn xong thì chúng ta lại tiếp tục lại đợi từ 6 hàng tuần cho mình anh em nhé thì cái đường cầu này mình test qua rồi đa phần là nó ăn bạch thủ thôi thứ tư này thứ năm này thứ sáu ngày mùng 5 tháng 8 này thì chúng ta có bạch thủ lô là con 43 và 34 để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thứ bảy thì ăn được con 43 này ăn được cả cặp 34 nữa anh em nhé con 43 này của chúng ta về ngay cái giải nhất này phải không ạ khi ăn xong thì lại đợi đến thứ sáu tuần cho mình Thứ sáu ngày 12 tháng 8 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 60 lót 06 để nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 60 và con 06 thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé con 60 ở giải 5 này và con 06 về thằng đặc biệt thì chúng ta ăn được bạch thủ lô 60 thì cái đường cầu này mà anh em nào mà có vốn của chúng ta thì chúng ta có thể là vào được con bạch thủ này căng tay cũng được anh em ạ ra rất chi là sớm luôn thì cái tuần này của chúng ta là bạch thủ lô là con 53 anh em nhé bạch thủ lô 53 bạch thủ lô 53 này lót 35 cho mình anh em nào không lót cũng được cá nhân của mình thì khá là kết nhưng mà cái tỷ lệ mà chúng ta đánh à, bạch thủ thì anh em phải chấp nhận là cái rủi ro thì nó sẽ cao hơn là cái cặp song thủ anh em nhé thì tí nữa cái bảng chốt thì mình sẽ ghi đầy đủ hơn thì trên đây là cái bảng chốt để chúng ta chơi và tham khảo trong ờ, cái video này mình chia sẻ thì mình cũng khuyên anh em là như này anh em nào mà đang theo ở trên kênh của mình thì chúng ta tiếp tục chúng ta theo vào điều độ thôi chúng ta đánh vui vẻ kiếm cốc nước cốc trà đá thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé về cái đường cầu lô của chúng ta thì anh em nào mà đang vào cái cặp 1881 thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta vào ngày cuối cho mình và tiếp tục nuôi cái cặp lô khung con 53 này của mình thì cái đường cầu này chia sẻ cho anh em thì nói thật ra là hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em chứ còn lô khung thì mình bắt thì những cái video mình chia sẻ thì chưa có một cái cặp nào gãy anh em nhé thì anh em cũng có thể là tự tin chúng ta vào tiền được cho mình còn đâu anh em nào mà muốn giao lưu với mình thì uh, kết bạn với số Zalo 0566517326 thì ở trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước anh em nhé 500k theo mãi mãi thì chốt cho anh em là bạch thủ lô xiên 2 đặc biệt 10 số để chúng ta chơi đánh ngay. đảm bảo là một tuần của chúng ta thì ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần anh em nhé thế anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn không thì thôi chúng ta có thể là đi kênh khác hoặc chúng ta tham khảo trên kênh cho mình đỡ mất cái thời gian của nhau anh em nhé